Đói khổ thêm trầm trọng khi phong tỏa kéo dài trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư. Nhiều hoàn cảnh thương tâm, Trước nguy cơ bệnh dịch COVID-19 lây nhiễm tràn lan trong cộng đồng, chính phủ Hà Nội từ trung tuần tháng 7 đã bắt đầu áp dụng chỉ thị 16 một cách nghiêm ngặt, đặc biệt tại miền Nam, đây là khu vực kinh tế trọng điểm của Việt Nam. Trong hơn 2 tuần qua, nhiều hình ảnh thương tâm được cộng đồng chụp lại và lan tỏa trên mạng xã hội, chẳng hạn như bức hình một người đàn ông còm cõi đang lục tìm thùng rác dưới bóng đèn đường rọi xuống con phố vắng tành. Đây có phải chỉ là một trường hợp cá biệt trong bối cảnh hàng triệu người Việt Nam đang gồng mình trước hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát nghiêm trọng? Thực tế cho thấy đó không phải là trường hợp cá biệt truyền thông nhà nước Việt Nam liên tục đăng tải những thông tin về hoàn cảnh của rất nhiều người khiến động lòng trắc ẩn của công luận. Trang mạng vov.vn vào ngày 11 tháng 7 ghi nhận một nhóm 47 người dân tộc Hore đang làm thuê ở tỉnh Khánh Hòa rủ nhau đi bộ về quê Quảng Ngãi vì họ không còn tiền mua thức ăn và cũng không có phương tiện đi lại. Vietnamnet.vn vào ngày 20 tháng 7 loan tin có 4 ngư dân đi bộ từ Ninh Thuận về Phú Yên trong tình cảnh nhịn đói xuyên ngày và bị gục bên đường. Bốn ngư dân này nói với báo giới rằng họ đi theo tàu cá đến Ninh Thuận được 2 tháng, thế nhưng họ không có thu nhập do dịch COVID-19. Buộc họ phải đi bộ về quê vì hết tiền và không có xe liên tỉnh. Tiếp đến vào ngày 21 tháng 7, Vietnamnet.vn kể lại câu chuyện của một nữ công nhân ở Sài Gòn phải đi mót rau củ hỏng ở chợ về nấu cơm cho gia đình với bốn miệng ăn. Chị công nhân tên Hồng đành phải cầu cứu với người thân ở quê nhà gửi tiền và thực phẩm tiếp tế cho gia đình chị. Báo mạng xã luận vào ngày 24 tháng 7 đăng lại một câu chuyện được chia sẻ trên mạng cộng đồng xe ôm thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Câu chuyện nói về một chú chạy xe ôm đến quán ăn để đặt đồ ăn và giao cho khách. Trong lúc chờ nhận đồ ăn, chú xe ôm nhìn thấy một cái đùi gà còn dư lại trên đĩa của một thực khách ở trong quán. Chú xe ôm đã hỏi xin nhân viên cho chú mang cái đùi gà thừa đó về cho cháu của mình ăn. Đời sống khó khăn kiệt quệ đài RFA vào tối ngày 28 tháng 7 trò chuyện với một số người dân và được nghe họ chia sẻ rằng cuộc sống trong những ngày giãn cách xã hội nghiêm ngặt do dịch bệnh COVID-19 rất đối khó khăn và kiệt quệ. Mấy ngày trước đó, chúng tôi cũng được dịp trao đổi với tài xế công nghệ và được nghe họ than phiền về hoàn cảnh rất đối thiếu hụt, do ra đường chạy kiếm cơm không được bao nhiêu mà còn bị phạt và dễ bị lây nhiễm bệnh. Một tài xế chạy Grab bộc bạch rằng anh không nhận được một đồng hỗ trợ nào từ chính quyền và đang rất lo ngại trong tình hình tiếp tục giãn cách xã hội nghiêm ngặt thì cả gia đình sẽ bị đói. Một tài xế chạy xe tải hạng nhẹ chuyển giao hàng ở Đồng Tháp cho biết trước mắt chỉ hỗ trợ là làm cho mình một giấy đi đường nhưng họ lại siết chặt mỗi ngày mỗi khác, mỗi ngày mỗi căng. Hôm nay đòi giấy này, mình vừa làm giấy này xong thì ngày mai lại đòi giấy khác ngày càng ngày càng căng thẳng và khó khăn hơn quá. Bây giờ chở hàng từ kho về nhà còn không được, mạnh ông nào thì ông nấy có quyền, mỗi ông phường có một mối luật khác nhau. Chị Tâm, một tiểu thương bán ở chợ thành phố Cao Lãnh, thủ phủ của tỉnh Đồng Tháp, vào tối ngày 28 tháng 7 lên tiếng với RFA rằng Bây giờ bán ở chợ thì bán không được, bán đến 11 giờ sáng thì bắt phải nghỉ rồi. Mà họ giăng dây tùm lum, không cho đi tới đi lui, từ phường này qua phường kia đã khó rồi. Hôm qua tôi có bán nhưng bán được ít lắm. Hôm nay tôi không ra chợ bán luôn. Không có người đi chợ, ít lắm. Chị Tâm cho biết thêm rằng khi đợt dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, chị bán rất chạy mặt hàng trứng vịt trứng gà là thực phẩm mà nhiều người nghèo chọn mua để ăn trong những ngày dịch bệnh. Thế mà tình hình khó khăn đã và đang gây ra tình trạng người mua không thể có thức ăn, còn người bán thì ôm hàng chịu lỗ dân tình sẽ đói khổ. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tại hội nghị về một số chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 diễn ra hôm 14 tháng 7 năm 2021 đã phát biểu cần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho đối tượng yếu thế, không để cho dân thiếu ăn thiếu mặc, không bỏ sót người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đài RFA ghi nhận ý kiến của người dân cho rằng giới chức lãnh đạo cứ tiếp tục hô hào hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, trong thực tiễn, dân tình ngày càng khổ sở khi dịch bệnh kéo dài hơn một năm rưỡi và đợt bùng phát hiện tại sẽ khiến cho dân chúng lâm vào cảnh đói khổ nếu như nhà nước không kiềm hãm được đợt dịch này. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 7 thông báo sẽ có những đánh giá về toàn bộ tình hình dịch của thành phố và có thể áp dụng biện pháp giãn cách xã hội thêm 1-2 tuần nữa. Hầu hết những cư dân Sài Gòn, đài RFA tiếp xúc đều đồng loạt cho rằng tình hình sẽ càng tồi tệ hơn khi thành phố tiếp tục biện pháp giãn cách xã hội. Song song với việc đi lại khó khăn theo chỉ thị 16, nhiều thông tin về những nơi phân phát đồ ăn thực phẩm, thiện nguyện và miễn phí được lan tỏa trên mạng xã hội qua những số điện thoại được phổ biến rộng rãi. Ông Năm, một cư dân ở Bình Dương tâm tình với RFA rằng nhà ông có đất đai vườn tược nhiều và ông trồng trọt cũng nhiều. Việc làm này như một thú tiêu khiển của tuổi già, đồng thời tặng cho bà con chòm sớm, trong đó có những công nhân tứ xứ về ở trọ và làm việc tại khu công nghiệp Bình Dương. Ở nhà có rau củ quả rất dồi dào, trồng nhiều lắm. Lúc trước còn tiếp tế cho mấy người bạn quen biết, nào bầu rau cải, hớm rầy, thì không có ai được tới lui gì hết. Tình hình căng lắm, ở đây bây giờ nhiều người nhờ dịch vụ xe Grab đưa đồ, đồ thiết yếu thì được, còn những thứ không quan trọng là bị chặn lại hết và phạt tiền. Người khốn cùng trong dịch COVID-19 phải lên mạng xã hội cầu cứu người dân thành phố Hồ Chí Minh đang sống trong những ngày được coi là lịch sử chưa từng thấy từ sau 1975. Do lệnh cấm ra đường để chống dịch, thành phố đông đúc, bận rộn nhất cả nước đang vắng bóng người. Các biện pháp cấm cản bị cho mang tính cực đoan khiến nhiều người dân lâm vào cảnh khó khăn, đói khổ, phải lên mạng cầu cứu. Càng siết càng toan, từ cuối tháng 5 cho đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua 5 đợt giãn cách xã hội theo các chỉ thị có mức độ tăng dần. Cụ thể, lần 1 từ ngày 31 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện chỉ thị 15 trong vòng 15 ngày. Đến ngày 14 tháng 6, tiếp tục chỉ thị 15 lần thứ hai cho đến hết ngày 29 tháng 6. Với chỉ thị này, người dân được yêu cầu phải giữ khoảng cách 2 mét, được tập trung tối đa 10 người – dừng các nơi kinh doanh dịch vụ, chỉ được mở các dịch vụ kinh doanh hàng thiết yếu. Ngày 19 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh tăng cường các biện pháp chống dịch bằng chỉ thị 10. Theo đó, thêm các chợ truyền thống buộc phải đóng cửa, xe khách và các phương tiện chở khách phải dừng hoạt động, đó là đợt giãn cách thứ ba. Lần thứ tư, từ ngày 9 tháng 7, thành phố có nền kinh tế đứng đầu cả nước bắt đầu bước vào những ngày phong tỏa theo chỉ thị 16. Các dịch vụ bán đồ ăn mang về cũng phải dừng hoạt động. Người dân chỉ được ra ngoài khi thật sự cần thiết, bao gồm mua thực phẩm, cấp cứu, người đi làm phải có giấy giới thiệu của công ty, giấy xét nghiệm âm tính và nhiều loại giấy tờ khác. Cảnh sát giao thông cùng với cán bộ công quyền thường xuyên kiểm tra, xử phạt hành chính những người ra đường không cần thiết. 14 ngày sau đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện chỉ thị 16, đồng thời siết chặt thêm các hoạt động đi lại của người dân, đặt lệnh giới nghiêm từ 18 giờ tối cho đến 6 giờ sáng hôm sau. Yêu cầu mọi người không được ra khỏi nhà. Lệnh giới nghiêm có hiệu lực cho đến ngày 1 tháng 8. Như vậy, hiện giờ thành phố Hồ Chí Minh đang ở trong thời gian giãn cách lần thứ 5. Và vào ngày 28 tháng 7, Phó Bí thư Thường trực Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi thông báo có thể sau 1 tháng 8, thành phố phải kéo dài biện pháp giãn cách thêm 1-2 tuần nữa. Đã gần 2 tháng áp dụng các chỉ thị giãn cách xã hội, phong tỏa, thậm chí là giới nghiêm toàn thành phố, số ca nhiễm mỗi ngày vẫn tăng theo, Đường dốc đứng từ 221 ca vào ngày 31 tháng 5 tăng dần đến hơn 6.500 ca vào ngày 27 tháng 7. Qua những lần gia hạn các lệnh giãn cách, những quy định về phòng chống dịch bệnh ngày càng siết chặt đến mức cực đoan, bỏ qua những quyền và nhu cầu cơ bản của người dân mà số ca nhiễm vẫn không giảm. Thành phố Hồ Chí Minh trở thành ổ dịch lớn nhất cả nước. Y tế quá tải, dân thiếu ăn. Hiện nay, báo chí nhà nước mỗi ngày đều đưa tin về tình hình dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh và cả nước về các chỉ thị, những biện pháp, những phát biểu cường điệu của lãnh đạo, ví dụ như Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong khi bắt đầu áp dụng chỉ thị 16 trên toàn thành phố đã yêu cầu người dân phải nghiêm túc chấp hành các quy định chống dịch, phải phát huy tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, mỗi tổ dân phố, khu phố là một pháo đài chống dịch. Tuyệt nhiên không có bất cứ một thông tin nào về thực trạng người dân nghèo, đói ăn đến mức phải lên mạng xã hội xin thức ăn qua ngày. Cô Phương hiện đang ở một xóm trọ ở quận 8 chia sẻ với RFA rằng vợ chồng cô đều là lao động phổ thông, vợ bán cà phê cốc bên lề đường, con chồng là công nhân. Cả hai cùng mất việc từ hai tháng nay khi thành phố có lệnh giãn cách. Gia đình cô còn có hai con nhỏ, đứa lớn 9 tuổi, đứa nhỏ 15 tháng và một mẹ già mắc bệnh tiểu đường. Suốt thời gian dịch bùng phát không có thu nhập, con không có sữa, mẹ già cũng không còn thuốc uống. Cô nói cũng sợ người ta nghĩ mình lừa gạt, nhưng cùng đường rồi mới phải lên mạng nhờ giúp đỡ. Sau đó cô đã được Mạnh Thường Quân tặng sữa và thực phẩm đủ ăn trong vài ngày. Cái mùa dịch này thì theo lệnh của chính phủ thì em không được bán, còn chồng em cũng không được đi làm, thành thứ ra tụi em mất hết thu nhập, không có tiền để trang trải. Còn lối sớm ở đây, nhiều khi người ta thấy em không có đồ ăn thì người ta cho bó rau hoặc vài miếng thịt để em nấu cháo cho bé. Con em toàn ăn cháo gói không à, sữa cũng không có, cũng tội nghiệp cho con em. Không còn sữa là nó khóc cũng tội nó lắm. Bây giờ em khổ đủ thứ, những gì em nói đều là sự thật. Bây giờ em khổ quá mới cầu cứu mọi người. Em suy nghĩ nhiều lắm, em mới viết bài đăng lên cầu cứu mọi người giúp đỡ cho em. Chứ em không phải, em đem mấy đứa nhỏ ra để xin. Về y tế, không khó để tìm nhiều hình ảnh video do chính người dân đăng tải trên mạng xã hội phản ánh thực trạng quá tải, thiếu thốn thiết bị y tế tại các bệnh viện hay khu cách ly, khiến cho nhiều bệnh nhân trở nặng, không được nhập viện. Điển hình là một video được quay trong phòng bệnh điều trị các bệnh nhân COVID. Có người đang hấp hối mà không có nhân viên y tế coi sóc. Còn có những bệnh nhân qua đời tại nhà mà vẫn chưa đến lượt được nhập viện. Ngoài ra, hàng ngày, có rất nhiều người đăng tin trên Facebook nhờ hỗ trợ máy trợ thở, bình oxy hay cả thuốc men để tự chữa trị tại nhà. Những thông tin này cũng không có bất kỳ tờ báo nào mà chính phủ cho là chính thống nói tới. Thậm chí, ngày 19 tháng 7 năm 2021, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công văn đến các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế cấm các bệnh viện trực tiếp nhận cứu trợ sau khi có những kêu gọi dần đóng góp. 100% lao động tự do đã nhận được tiền hỗ trợ. Cổng thông tin chính phủ vào ngày 27 tháng 7 đưa tin cho biết Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã chi ngân sách hỗ trợ cho 284.465 người lao động tự do, chiếm 100% tổng số người lao động tự do đã được nhận hỗ trợ với tổng kinh phí là 426 tỷ đồng. Tại kỳ họp Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu hôm 25 tháng 7 rằng trong lần bùng phát dịch bệnh này, người lao động không có giao kết hợp đồng, nhóm lao động tự do được xác định là bị ảnh hưởng sớm nhất, sâu nhất. Vì vậy, chính phủ đã chỉ đạo để thực hiện linh hoạt, phân quyền mạnh cho địa phương để cơ sở giải quyết thật nhanh, Đến nay, trong điều kiện giãn cách xã hội toàn thành phố, chỉ trong 15 ngày, các cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã đến từng nhà gặp gỡ từng đối tượng, tương đương một 100% đối tượng đã được hưởng chính sách. Chị Chi là một công nhân đang ở trong khu nhà trọ trên đường Phan Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân hôm 25 tháng 7 đăng video trên trang cá nhân nói rằng công nhân tụi em nghỉ việc này đã một tháng mấy rồi mà không có ai cứu trợ hết. Bên chính quyền tụi em ghi tên để phát tiền cho tụi em nhưng không thấy. Chia sẻ thêm với RFA tối 27 tháng 7, chị T cho biết cả dãy nhà trọ gần 14 phòng chưa có một ai được nhà nước cứu trợ cả. Chủ nhà trọ có ghi giấy cho công nhân hôm tới giờ là chưa có nhận được tiền, cả nguyên một dãy trọ chưa có ai nhận được tiền. Nếu đợt này mà cô chủ nhà trọ đòi tiền thì tụi chị phải thiếu lại chứ không có khả năng để đóng. Tại vì mấy bữa nay cũng không có gì để ăn luôn